đây đốt đèn cày à. đốt đèn cày sinh nhật 8 tuổi của tụi mày nha mọi người dạ, dạ, ơi đó vâng, rồi happy birthday to you happy birthday to you happy birthday rồi xong mở đèn lên phan mà nó đi dẫn quay phim nha để mở đèn lên cho thấy tối nó quá rồi mở đèn lên không tao mày ướp đèn mà không sai một mẹ tao mày ướt gì vậy con cắt nha rồi lại lại lại tắt ờ cắt đi phan để quay phim luôn lấy cái đèn kia ra chứ mày để, để, trắng mặt trắng mày hết trơn ừ. con cắt nha ừ, thôi, cắt, đi, cắt ở đâu đây cắt ở đây ừ. ở chính giữa đó từng cái bánh kem luôn nha rồi ngon Xịt quá, vậy vậy. rồi cho ba miếng đây, rồi rồi sao cái này con gì con rồng ngậm cái gì vậy không biết đâu. rồi giờ mà hồi mẹ hồi mẹ viên cho ngượng miếng bánh kem ăn chơi coi thế hình như cái ăn được Nè, dạ, ăn được ăn bánh kem nè rồi lại uh, tắt quay phim đi con